Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Và lần uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên uh, lên bài boss bắt 54 Và ở trước uh, bắt 52 và 53 đánh dùm cho anh Long thì anh Long cũng về siêu phẩm khá là nhiều Thì uh, đỡ mà nói bán ra cũng lời được vài tầm 5 đến 10 kim Thì cũng lời lời được vài trăm nghìn Và liệu ở bắt 54 này có ra siêu phẩm nữa hay không anh em hãy chờ đợi bắt 54 này nha anh em ơi và đừng quên đó là cho video của Khải một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi Và đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn đăng ký kênh Và nhấn chia sẻ video thường xuyên giúp Khải như nào Và ok hôm nay thì Khải đã chuẩn bị là um, Tính ra là 7 con lệnh bài bất thường Và kèm với 38 con lệnh bài đặc biệt Hiện tại quan trọng ở đó là cái định bài đặc biệt là nào 38 con này làm sao làm uh, sẽ cố gắng tìm ra một cái nhận kháng họ chón 40 và kèm với dây chuyền kháng cả đó mang ra nhiều đó là ok em ơi chứ hiện tại bây giờ thì uh, những cái món đồ như là uh, nhãn 540 ngọc bội 540 này nọ thì khẳng thấy ở ở với cái thời điểm bây giờ thì những món đồ đó nó rất là nhiều nên là giá cả nó cũng chưa được uh, nhỉnh cho lắm uh, cũng như là mong sao ra được nhẫn kháng lôi 30 tại vì nhẫn kháng lôi 30 cũng dạng hàng nô một cho đến bây giờ thì chưa ra nhiều nha nè đó rồi ok bây giờ thì khả sẽ thả những con này trước nha nè vào vị trí chưa rồi cùng trước khi bắt đầu vào video thì chúng ta sẽ cùng xem ra là set đồ miếng bánh như nào 45 miếng bánh Chúng ta vẫn là set 45 miếng bánh nô 1 đến thời điểm hiện tại bây giờ gia truyền 6 à, Ngọc bội 4, 10 và một cái nhẫn 5 là 15 kèm với nhẫn 25 là 40 kèm với mặt nạ là 45 nha nam đó và xét định quốc sẽ kết hết tất cả những ờ, trang bị xấu dòng nha nam đó đó xét định quốc rồi một cái đao tóc ờ, độc sát đã đánh cho lẹ rồi sau khi anh ờ, uh, tử tửu 30 phần trăm và uh, cánh hoa mai hoa đào thêm mấy chục phần trăm nữa thì lượng may mắn lên đến 75 phần trăm lận nè mà chúng ta vẫn vẫn chờ vào sự hên xui thôi rồi ok thì bây giờ chúng ta mở cho anh em xem nha cánh may mắn cái lần 1 2 3 4 rồi bốn con rồi dớt dớt ngay may mắn nè may mắn này may mắn này may mắn này rồi cánh full may mắn rồi nha nam rồi chờ đợi nhận đồ thôi nam đó đợi nhận đồ thôi rồi vô bua khui hang ở bán 54 này mong ra siêu phẩm đỡ tiếp tục uh, kiếm những siêu phẩm cho anh em xem nha anh em cố lên cố lên cố lên cố lên làm cho chuyện kháng cả thổ anh em chỉ mong cái đó anh em ơi hoặc là vũ khí thì vũ khí cho thiệt đẹp luôn nè rồi các bạn một con họ sẽ chết trước làm tiên bói đồ nhanh em ơi tầm này bói đồ nhanh cho anh em xem nhanh nha chứ không có đỡ nó chậm chậm nữa tại vì uh, rương đồ nó chặt quá bùa cán bênh rồi không đọc được hay bỏ mất cái này cán bênh rồi giờ bỏ đồ ngay bỏ sẽ có một món chờ à, áo vậy đánh một con được một bốn rồi số thân pháp 20 thân pháp uh, ờ, 2 điểm chứ thủy này thủy thổ Hello anh em mới vô nha, chúc anh em buổi tối trong live như vậy anh em Và video này thì Khả sẽ làm ngắn lại video trên kênh là Khả sẽ up ngắn lại trên kênh em xem ủng hộ chơi nha Và nhớ ủng hộ video này hơn 200 like Để có động lực tiếp tục ra những video tiếp theo anh em Hơn 200 like video này nha mọi người ơi đỏ rồi vậy rồi số số xấu dòng mà hiệu ứng thì thực sự đồ nó chả có gì cả khá là phèn tháp tục ba con nữa nè một áo một đai có kim nha có kim có thủy nha vui ha cắn lôi rồi đó chưa hết toàn rác này mà <laughs> giá chuyện kháng ca 25 là tháng trần rồi, có cái chuyện kháng cái 25 là chịu luôn á đó. đó là gọi là thằng no server luôn Thì không có cái thứ hai luôn nè Rồi, thổ chết nè Thổ họ thủy Anh em trên live fanpage thì có thể kích gì kênh youtube uh, Đỡ xem nha anh em ơi Bây giờ Khải sẽ ọp like trên fanpage nha mọi người Đỡ tránh bị lắc nha anh em Rồi, anh em thử trừ từ fanpage ghé vào kênh youtube Duy Khải Gaming Để tiếp tục xem video tiếp theo anh em ơi một giày một nón vô khui này à, cái cái chân cái rương khả nó chậm quá nên mà xem con nào đọc con đó xem con nào đọc đó luôn thố trời ơi 15 30 sốt luôn <clears throat> rồi còn hai con ba con họ nè ui họ mít đồ luôn what the hell con họ không có món nào luôn em áo vải nồi họ không có món nào luôn em ơi trời ơi pha rồi của họ nó chết một cách là không hiểu được không có muốn nào ok kim này kim vũ khí này kim có thể canh vũ khí này vũ khí này vũ khí nào vũ khí à, có vũ khí kim có vũ khí kim vô vô vô mong chờ một cây no một server coi vũ khí kim áo số ôi trời ơi thôi shop luôn sát thương 15 không có gì luôn em ơi có ra cả vũ khí là một hy vọng rồi đó <laughs> Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục con cuối cùng và sau khi sống này thì sẽ đánh dùm cho anh em trong bang khoảng vài con nữa rồi chúng ta sẽ đi về bài lên và đánh 38 ờ, con đình bài đặc biệt nha nam. em. Nó bài đặc biệt sẽ ra trang sức và gia truyền nhẫn gia truyền nha nam Đó. Vũ khí rồi. Rồi, thủy thủy, nón thủy. rồi thả đây Đó, thằng long thả đây rồi vui rồi hết rồi đó hết lần bình thường rồi đó đó, luôn rồi đợi long đánh này họ họ thủy họ họ thủy à nó gom này kéo nó vô hello anh em đang xem nha anh em đang xem đừng quên để lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi à, rất đồ gì mình ấn ăn luôn anh em rồi ba con ờ, họ họ thủy rồi liệu ra dưới đây họ, thủy thủy là họ này một ôi có vũ khí có cái bao tay luôn có bao tay có cái dạ, vũ khí ok khui bao tay làm chậm 20 sinh lực cao vũ khí hồi sát số được bao tay bao tay này chắc mấy ông ờ, tống kim sơ chắc cần áo đai lưng một thủy nữa rồi ờ, thủy ra nhận sâu áo đai lưng sốt đai lưng đai lưng này cũng sốt luôn tổng pháp mười hai bao tay hai bao tay thủy à hai bao tay thủy hôm này thì mình chống 40 à ui rồi bao tay ngon đủ sao vãi chứ tay ngon tay ngon lô lô lô đồ xém về bờ bao tay làm ngoài vãi nó rồi ờ quá trăm bốn mươi ngon luôn trong à. mươi tiền về luôn chợ bao tay này trong bốn mươi tiền không luôn anh nhưng 20 này bán vẫn được từ 3 đến 5 kim đó nha anh long đừng không rẻ đâu nha du ờ. đi lâm này rồi bao tay này 4 đến 5 kim ba 3 đến 5 kim này chuyện bình thường là bao tay này luôn nè vãi cái nồi bao tay đẹp vãi trướng thiệt rồi cái này mà 40 là thiệt sự là đường môn cũng thèm luôn <laughs> rồi nhận đây rồi. nội lực cao rồi anh anh chịu khổ thả đi anh chịu thôi anh thả khổ đây đồ bông tay đẹp gơ luôn sự lượng trăm rưỡi luôn nè quá chứ trên lực nội lực một trăm mấy thôi à, bông tay này 40 mươi tiền về luôn hai ba thả đi chịu khổ ơi mươi vạn một con đây ơi à, sao không thả được nhỉ lần bốn con đặc biệt qua là ba năm ok em bây giờ chúng ta sẽ đổi vị trí gì và lên tiếp tục lên bài đặc biệt nha em ơi và cái tool này sẽ là chịu thức khổ chịu khổ sẽ đánh tool này vài con được khải butter mi này nọ nó bút máu bút mana cho ác chính nè rồi chỉnh giờ à, mộng điệp cho nó có mana nè rồi ok luôn rồi mấy mày nhật đô khui hạng khui hạng khui hạng khui hạng liệu được gì đây đây là tuần đầu tiên nè đây là tuần đầu tiên của tiểu thổ mấy con nhưng bốn năm con rồi đó năm con ok khui bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp ôi có nhận gia truyền ngọc bội các kiểu ôi còn hai con nữa hai con thổ từ từ nha hai con thổ từ từ nha ui chết cụ ơi từ từ nha nó chạy em phù vào tới gốc này luôn rồi đợi chút em ơi hàng thủ đó đợi cho ừ. thiên à, em nhặt ra từ từ em ngừng đánh nha em ngừng đánh cái đi em ngừng đánh em chạy lên lại má cơ em phù về tương dương mà quên lưu rương ta lưu rương rồi mà nó không rưu ta em chạy ra lại em bó xong này nha đợi em tới như chịu thôi khui này cắn lô 13 ba Khăn lôi 15 sinh lực Ôi ngọc bọn người được Rút cắn độc số Không kháng tất cả Không có kháng tất cả Số Ôi hai bảy khăn lôi Có tiền hai bảy khăn lôi có tiền có tiền Có tiền hai bảy khăn lôi nha Sinh lực 100 Được 30 kim là bèo luôn Hàng đẹp luôn đó, vô bờ về bờ đó. liền hai triệu hơn liền nam ngon lành đó ok đợi à. tí ra cái bơ tơ lại nè thấy gì à. vô thấy thấy Đấy có đó ngon à hiện tại khả năng đang nói là thực sự là những món hot hiện tại bây giờ đây là nhận chó kháng họ này nhận kháng lôi này cũng như là diện kháng cả và về bờ một cái rồi à đó anh em đánh giùm cho anh em cứ giải à, anh em ủng hộ được từ khi có thêm bánh anh em vang chịu đầu tư đúng rồi anh em chứ hồi trước mình bánh có 20 đánh không ăn thua anh em ơi không ăn thua à, được món này đáng ra ra, ra cái nhận kháng lôi cho mình tự mang luôn coi đừng phải bơ tơ lại ngay từ từ anh Long ơi bơ tơ lại lộn rồi thấy à mình tự mang luôn mới được ra cái nhận thắng lôi là mình tự mang luôn ơi phúc lại anh gái rồi tiếp tục là hai con thổ cuối cùng em ơi của anh chịu tức khổ nha con này chịu tức khổ không quẹt bờ lên cái thổ nào may mắn hơn xui quá cái, đẹp cái này. đó là, là ít nhất là ba chục kim đó. ít nhất là ba chục kim hôm trước ờ, ban mình bán hai triệu rưỡi nhận hai xấu đó anh hai triệu rưỡi con ừ. nhẫn này bèo lắm phải hơn 2 triệu khẳng định luôn chị tôi thổ cái đồ em bán giùm em bán giùm luôn cho ừ, cứ đồ đó bán giùm cho hàng hóa này em bán cho này em em, em gửi không đường được sợ ngon luôn <laughs> về bơ về bơ biết chuyện, ngay chuyện thôi dây chuyền nào ờ, dây chuyền hết thủ cuối hàng thổ một gia chiên rồi ok đến long đến long ờ, đây em phù cái này ờ, liền á hai mươi này tất cả hai mươi này một gia chiên như này một viên nữ như này tổng kim mỗi bên ban đêm thì khoảng gần 200 bạc mỗi bên đó bạn ơi 100 năm mấy lận Khôi Được bò này nấy là đúng không Con này nấy luôn ai về bờ nó rồi xong đủ má về bờ rồi rồi, rồi về bờ luôn anh anh chịu khổ về bờ hai cái luôn rồi xong rồi xong rồi xong về bờ hai cái nha đó tiếp theo này rác cái gì này thổ rác nha rác luôn về bờ hai cái nha anh này ổn được về quá xa bờ luôn ồ oh, cái này giả tạo ok về bờ nha rồi em, em ờ, những cái, món đồ cực quyền bán shop đây về bờ hai món rồi này shop này này thì cho anh em trong ban xài này này chỉ cần cho thôi rồi đó rồi anh chị hỏi gì đây em em đưa cho mấy cái món chung chung này anh làm như làm này còn lại món vip đợi tí nữa em cho anh em xem tổng đồ thử ra gì rồi em đưa em tính là sau nha đây à, à, hai cái nhẫn hai nhẫn ngon dữ luôn trời anh ơi anh ơi hai nhắn về bờ hai cá luôn nha anh em cất nè cất nè cất nè cất nè rồi anh chịu thiết khổ về bờ được hai nhẫn rồi ok bây giờ sẽ tiếp tục đến long long thả đây Ồ, à, ngon dữ ta à, đánh cho người ta thiệt Ê. sự là toàn đồ hàng viết còn đánh cho mình toàn rác đó vãi cái trước nói chung anh em thoải mái anh em tại vì sao mình đánh cho anh em nhưng mà mình đánh cho anh em nhưng mà anh em vẫn có cho mình thêm vài phần trăm cũng như là năm đến mười phần trăm nên là anh em cứ thoải mái anh em coi như đánh thơ anh em thôi xong cũng động bút bùa kìa <laughs> có chứ hết mình nè hết mình nè rồi Ủa, còn đẹp đấy nhỉ còn à cái nhận thổ nhận băng hai cái đều đẹp luôn em ơi nhận băng hai cái đều nô một luôn trời hai cái nô một luôn rồi vãi trướng thiệt quá à, thiệt sự luôn thèm đang thèm luôn nhận thổ không thèm vãi trướng luôn về <laughs> vờ cho anh em là ok đây boss cho ba coi thôi anh ba lấy boss rồi đó ủa từ từ cái sinh lực ghê thiệt thấy rồi ba từ từ từ từ nó làm bị lắc em thấy rồi à, hai cái món về bờ luôn để tới nha đây đây đây hai cá nó một hết em ơi à hai món đâu một hết nha nắng này em rao lên phát một có người mua ấy cứ đỡ em lo cho em giao dịch lại tiền nhanh nha trời ừ, ơi có phần trăm có hồng có hồng rồi có hồng rồi anh em ơi khải đã đạo chất luôn à hình xui em ơi cái đó chưa biết chắc được nha 30 chưa phải là tết nha anh em <laughs> rồi ok lắc rồi anh lắc gì nó có bùa mà lắc gì có bùa đàng hoàng mà ý là em nói em bót bị lắc rồi không, không phải lắc đâu nó mana đó nó mana đợi tới để nó lên lại do nó đang uh, ờ, spy cân bang kìa đâm tách spy đó cho nên nó đang thống cơ cân bang kìa anh nay không xem like à em like lý cốt cũng có này anh anh này trời ơi cái nhận thủ má đẹp gơ luôn trời ơi nô một server luôn nô một server À, cái này dòng phục hồi thể lực mà thêm 5 điểm nữa thôi, 3 điểm nữa thôi rồi nó một server luôn cũng có cái thứ hai luôn à, nhẫn đẹp mà điều nhẫn thố thì thực sự nó không bằng nhẫn mọc được nhưng mọc nhẫn mọc ngon hơn nha mọc có giá hơn à, ngon gơ em ơi à, quá đẹp với, cho 3 điểm rồi. với một xem bánh như thế này thực sự em là anh em không phải đơn giản nhiều anh em comment đó đúng á từ lúc mà sở hữu được set may mắn này á nhiều anh em chịu khó đầu tư anh may mắn là đánh bot hơn chứ lúc trước khải cũng đầu tư một set 20 Khải Quýnh là trước Tết là 140 con Thật sự là toàn rác quá rác Bay tuần đó là gần 25 kim Gần mất hai gần mất gần 2 triệu Nhưng mà không ra gì Từ lúc mà lên được sến này thì nó khác hoàn toàn em Anh Long, anh Lồ, đánh anh Tùng cũng về bờ một hai món Rồi hôm nay là chịu tôi khổ là về bờ tiếp nè Đó À cái bao tay tôi mà được thêm cái à. chán tráng 40 nữa thì luôn. về bờ đẹp. nãy giờ Quá đẹp nè mày Thật sự là quá ok rồi Rồi đến anh Long nè Rồi anh Long ra vô đây Weber năm độc con năm độc em đứng nãy dòng nó không phục hồi mana kịp thôi ok ai ai ai anh, à, anh long hay chịu thổi gì mà mua giùm em nước mana xanh xanh đi cho năm độc em nuốt cái cho nó nhận một cái đi cho nó độc nó không ừ vứt thì rương mana rương màu xanh thôi không có nhiều đâu cho nó nhận rồi lụm á cho con năm độc cắt tu hay gì vậy à? ờ cắt quên à? quên quên rồi ok cho năm độc nó nãy nó giờ có mana bốc bùa lên nữa sao không lên bùa sao ấy như anh thả anh lộn gốc lách hay sao vậy không thấy bùa luôn mà rồi đúng rồi, lộn gốc lách rồi việc thả nãy không ra được anh thả bị chặt gốc anh lâm thả chặt gốc á ừ. nhẫn này á nói chung nhẫn này bèo lắm bạn ờ, hơn hai triệu hơn hai triệu nhẫn chưa chết con nào luôn chẳng lẽ hệ thổ hết không không phải có thủy mà anh bị thả cái chặt gốc lách anh thả chặt gốc lách thả chặt gốc thả chặt gốc đúng rồi rồi dạ, tiếp dạ. tục là những anh long ờ, con anh long nè trừ sát anh Long đến cạnh à, gửi anh trai tin đánh bot cho đỏ ok cảm ơn uh, Lai Duy Hùng Hi Hưng gì đó nha cảm ơn người anh em nha cảm ơn người anh em vừa donate khả 50k ờ, cho trai tin nhá đó đánh trận đèn mà cũng được anh em on nét chanh nước luôn anh em ok ok hưng ơi hùng hi hưng ơi à ok em ơi ok em ơi hùng thành hùng hùng hùng hùng hùng hi hưng ừ. ok nha em ơi ok thằng em luôn gửi anh trai nhà tiền ok anh thấy thì hung hùng hưng rồi anh hiểu hiểu đi một ai một là hung hai, hai hung hai là hưng rồi sao lại buồn chân hùng lý do gì lại buồn đang đánh bóp lại buồn người anh em tâm sự nghe chơi nào phải phải phấn khởi lên <laughs> một giá chiên một ui trời ơi rồi từ từ nha em gì em bói cái này ngay hiện tại là cho anh long là một mớ đồ nha long ơi anh long khơi đồ thủy shop thổ shop Thủy shop Shop luôn Shop luôn Shop luôn Thủy shop luôn nó hỏi cho chuyện làm chậm à, <laughs> cho chuyện làm dạ. chậm để dạ, cả có có kháng tất cả là ngon luôn trang xét định quốc rồi giao chuyện nó ngon luôn long nếu sẽ có kháng tất cả à, ờ. nữa ừ. rồi có kháng tất cả thì lại nô một quá phải nói 5 triệu á rồi ok rồi khui hàng làm tiếp tục khác thả rồi rồi khui hàng trời ơi thổ chịu rồi thằng bằng thì thấp trời ơi sốt luôn cũng có tất cả đâu sốt luôn Ủa, trời ơi giờ cái vòi xin lực lực quá cái trướng rồi dự lái nha long ơi rồi dự lái long ơi đây ờ, ờ, bán cái shop đi shop luôn hả bán cái đồ sinh lực cũng được mà ơi ờ, cái 40 làm nhiều vũ tẩu được ừ 40 nè rồi 40 giờ tẩu cũng được chứ lái đi sinh lực cái là cái sinh lực cao cao sinh lực cao cao này giờ tẩu được mà rồi ok nãy giờ chỉ được món hai món của anh chịu khổ thôi bây giờ đến ờ, bên này thả như nào dính gốc lắc nữa sao á anh thả dính gốc độ dính gốc lát nữa đâu hiện diện tốt mà vãi trướng ờ tiếp tục đợi tiếp em ơi tiếp khổ lấy mẹ cái phao rồi cái khổ ăn cắm bùa ra anh em đó cắm bùa đó ok chưa ngon ngay liền giờ đánh lại khác liền nè hỏa kim hỏa kim cái gì vậy hỏa kim gì đây hỏa kim thủy hỏa kim thủy 4 rồi con, tiếp tục bốn con của anh long khui hang uh, uh, lâm tiền lâm tiền lâm tiền lâm tiên hạng về hàng về mít con nào ủa vừa rồi cái chốc nào chưa mà sao chưa có đồ ta chết một con chết một con họ không có đồ này mà mít đồ nếu không cảnh như vậy như thế nào là sao trần hùng ơi rồi, rồi. lấy vợ giàu mang tiếng là ham của cải là e vợ em tài sản hơn ba tỷ em bằng tay chánh nếu hoàn cảnh như anh nghĩ như nào ạ đồ cái đó anh không <laughs> anh anh không, không rõ em ơi đồ anh đang xem bot anh đang xem bot mà kim mà ngọc bội rồi thấy không quái rồi anh đang xem bot em hỏi đến chuyện gia đình là anh không có thể nào tâm trí để trả lời được đỡ không khắc thế nào mà tâm sự gia đình nha em <laughs> ô oh, sếp mới vừa ngọc bội ngọc bội này cũng ok anh long ơi bội bán có tiền đấy mười bảy ba mươi nha kim số kim Ừ, sức mạnh cả 4 rồi, trời Ok Lại tiếp tục anh Long về vần cái nữa 19 40 Lại có tiền anh Long ơi Lại có tiền, lại có tiền nhập vào này sáu Nếu, dòng, Ừ, 6 dòng Nói chung là cái này rẻ hơn cái kia mà một khoảng một nửa tiền nha anh Long Hiểu chưa? Ờ Rẻ hơn kia nửa tiền Định, định quốc thôi Ôi sao 19 19 này cũng được Ôi sao 5 6 dòng không Giờ cái nhẫn này <laughs> quá khăn lôi 25 đi tao à. tức khổ quá ngập, mà ngập bòi khăn lôi 19 cái này để cho ngày 10 ban xài đỡ ngày bòi dành khăn lôi 19 này em này ở đây à, anh Long này được à, một ngập bòi vài trăm xu ngập bòi này có tiền này 19 40 có tiền này bán được từ 5 đến 10 kim nha đó rồi cái này để em cho ngày 10 từ từ anh, anh Long đưa lại ngập bòi kháng hỏi cái đi để em bỏ đồ cho tí em làm đồ anh em xem rồi ok tí em sao đồ anh em xem cái gì em rau bán đồ dùm luôn cho rồi Tại là chị Tú Hổ được à, hai nhẫn, anh Long được một ngọc bội. Rồi, đợi đến bán luôn chưa Rồi, bây giờ bỏ vô đồ gái. Còn cái ngọc bội này cho nghe mi uh, à, xài. Khăn lôi 19. Rồi ok này, bây giờ đến uh, những con boss của bên uh, bên này nha anh em. Khui ha. Được khả đứng vị trí nữa đứng vị trí thì bị lắc thả nó 10 bị lắc này ok thả này năm ơi bên này bên này nha anh em vô một hai ba bốn đủ lắc nữa rồi mà mình vẫn bị ta Thôi lỡ lỡ chịu khó cầu sáng tiếng này em mày Bị rồi Bị kẹt gấp rồi món giả tẩu Kẹt gốc lát này mày à, Nhỏ thiệt Kẹt gốc lát rồi Lại kẹt gốc lát góc này rồi Khui hang Lâm tiên Bập bập bập bập Một ngọc bội Hai ba ngọc bội luôn Biết được gì nữa không này Má, hàng phỉ, hàng chặt chỗ, chặt chỗ quang bên Huyền ơi, chặt chỗ. Cái hệ kim, hệ kim không có chỗ nào mà thả thêm, không chỗ nào thả thêm nè. Cái kim mà ra ra thằng ngọc bội là thấy không chán. À, xong cái này phải nhất lên một nhất, nhất lên một bước, nhất lên một bước thả được. Thiệt đâu. Hiện tại còn hai con thủ cuối cùng em mày Cần nhờ sự trợ giúp vào gia chiên. Ôi sao hai ngọc thủ mà cho hai ngọc bội to ton rồi. Thì đó mà vậy mới nói. Hai thố cho hai ngọc bội bó tay này. Ui Trời số Uhm, ngon ngon ngon anh Long ơi cái này được à, vài trăm xu đến kim này kim brown này chứ có người mua ấy <laughs> kim là ngon luôn anh em đồ sức sức sức mạnh 12 trời khăn long 17 cho xe số rồi rác luôn rồi được cái ngọc bội này cũng được kim hai kim à, cái này chắc cho xe rồi tiếp tục lên thả tiếp nè nhiều anh em bảo khải thả một lần nhiều vô thực sự là thả nhiều nó không chỗ đỡ đồ anh em ơi nó chặt chỗ lắm má dòng sáng nó chói che dữ rồi ok này hết lắc nè một ok rồi đó này lắc quá đó lần thả bốn năm con em thực sự muốn thả nhiều lắm mà nó chặt chỗ em ơi lần này thả năm con được nè đó khui hang có thủy kim thủy hỏa khui hang khui hang kim, kim thì à, anh em đang xem thì đừng quên uh, cho khải ở video bắt 54 này 200 like tiếp tục khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi có cái nhận khăn lôi 30 mà sinh lực 199 là ok luôn anh đi Đúng rồi Thắng nguyễn ơi Hello này mới vô nha Hơn 300 mọi người hơn 300 người đang xem cho Khả ủng hộ chơi anh em ơi Hiện tại uh, lúc nãy sang cho ban hai hai anh em thì hai anh em cũng về bờ được cũng gỡ vốn được giờ đến Khải anh em ơi. Khui ha, năm con, năm con, năm con. Khui ha, khui ha, khui ha. Đánh khá là nhanh sóng này tiến tiếp này mày nhạc sóng này gì dạ, bỏ đòn hồi nãy tiếp. hồi nãy biết thân con hỏa nữa chứ ừ nãy biết thân con hỏa cuối cùng mọi người đầm tiền rồi, ờ, đầm tiền có, nhẫn hả? có nhẫn là ngon á ý mà có nhẫn là ngon đó rồi ok kim ngọc bội á à, không phát nào cũng trời thổ thì ra dây chuyền được rồi ơi và chưa có giá chuyền nào nữa mày này còn thổ thôi ở thổ thì khả sẽ thả thêm vài con nữa cho nó bắt nhiệm theo luôn hai ba con nữa hai con đây ba bốn ba bốn con đi hai con a à, một kia một thủy thủy thì vẫn đang như khải nói là đang tìm nhận ờ, chón kháng họ 40 rồi cũng như là nhận kháng lôi 30 này nọ cũng như là gia truyền kháng cả anh em mà cái hàng đó đang hot tìm không ra đâu mà cho kháng kháng cả một thôi cũng được mừng ừ, kháng cả một chưa ra một gia truyền kháng cả luôn nè gia truyền uh, ôi trời ơi gia truyền nhiều nha thổ gia truyền nhiều nha rồi lên đờ, lên đường nào ba bốn cộng anh chiên lận em ơi ôi trời ơi sao lại là ngọc bội đĩ cụ ôi trời ơi chuyện xấu không? trời ngọc bội thổ chán gơ quá trời cắn băng thổ ôi trời gắn độc ôi trời sức mạnh 19 luôn Vãi chưa bán sức mạnh 19 à chống 30 Vãi chưa chống 20 ôi đủ xanh chống 20 25 cắn họ vãi rồi trời cắn độc những què vậy rác thôi trời rác anh em ơi à, từ từ ra làm ít đồ ra ôi xô vãi chướng anh em còn con thủy cuối cùng này nhà con thủy này nữa giờ bói luôn em ơi rồi một gia truyền thủy rồi <laughs> ôi trời ơi kháng cả thủy không kháng cả thủy không Khôi Được Thấy không có gì xấu dòng Đa số xấu dòng này mà Này 254 23 40 Đa số Đa số Chỗ chờ ngập bội chán dữ không Sốt luôn <laughs> Cái này cánh này Trời ơi Đồ, Cái này 25 Má sao không phải là 40 25 Long Ừ Vãi thiệt Chấp nhanh Chắc thiệt sự Sắp tới, sắp tới, sắp tới rồi Nhận chống 30 nhân một này anh Lâm cần anh Lâm ơi Đâu, ba đồ này gì lên vứt cho anh em đọc rác như làm gì Đâu, ờ, lên vứt rác nè mày Hay giao dịch cho anh em đọc cầm rác nha nè Thực sự món nào này thì thực sự là dư giả chia cho anh em trong bang chia sẻ xa thôi Chứ không bán được đồ là không bán được tiền luôn Không có món nào bán được luôn nè Rồi, thả tiếp đi, chia sẻ cho anh em đọc làm như làm ờ, Rồi Có mộc, có hỏa Tiếp tục Còn khoảng hơn 22 con, 23 con nữa nè em Tại giờ thì chưa có món nào gọi là về bờ nha anh Nãy giờ chị mới lòng với anh à, chị hỏi về bờ thôi Bữa này chưa nha này chưa về bờ con nào nha Anh Long về bờ cũng vừa vốn Bán đó cũng vừa vốn Không lỗ Là về bờ đây Không lỗ ừ, Không lỗ nó về bờ này. Đánh sợ lỗ thì đánh sợ gì đâu nè Mới cắn mày bắn rồi nè mày, Mới cắn may bắn rồi nè không Cái dòng à, mặt trời trên đầu này, Quớ tử vẫn còn mà cái tổ gắn cùng thiên sơn thiên sơn coi thiên sơn được biết ừ ngọc bội nè hai ngọc bội nè hai ngọc bội hỏa đó ngọc bội hỏa à, không có mọc ôi dồi ba con thổ à vãi chướng khi nào ra truyền kháng cả không em ra truyền thổ kháng cả đang tìm này ngọc bội nữa bội chứ ngọc bội gì đây ngọc bội em ơi thổ này còn ba con thổ hai con thổ <clears throat> cố gắng là kháng cả một giây nè một giây thôi cũng lấy động lực để lần sau đánh tiếp nè Đánh gì mà đây là gần ba bốn trăm con boss mà chưa có một còng gia truyền kháng cả luôn Đó cái đó Khải <laughs> tự tin Khải nói luôn nè Gần ba bốn trăm con rồi chưa có một còng kháng cả luôn Vừa thôi Thị họ tiếp tục nè Chưa có một con ờ, kháng cả luôn nè Làm cộng kháng cả 20 nam à. Rồi cắn mới cắn thêm mai với đào rồi Đạt Trần ơi Mới cắn thêm mai với đào rồi nè 20 phút Cái đó được 20 phút Khả tính rồi Rồi Thủy Thủy này Thủy họ này Kiếm nhẫn này Nhẫn đây Tôi này nhẫn đi Nhẫn nhiều càng tốt nè em ơi Con thổ ra cho truyền rồi đẹp Họ chết này Họ ngọc bội Nhẫn À có nhẫn nha Nhẫn cũng được Ủa Con thổ hết đâu Con thổ bị lắc à Ôi Con thổ mít ra anh em Ủa hai con thổ sao không có đùi hết vậy Full hai thôi sao sao? Bị bị lần rồi. Ủa hai con thố mình đang định hai con thố mất tiêu đâu. <laughs> ấy chà chà, toàn rồi em ơi hai con thố đậu đang chờ hai con thố chết mà hai con thố mất tiêu rồi. À, hồi nãy cái siêu à, phẩm của tôi cái siêu phẩm trời ơi trời sớm sớm không không kháng cả cái con hỏa hồi nãy trời là chậm mươi chậm hai mươi trời ơi này rác này mày 120 nữa 120 30 lô 19 ráp không bằng số một dòng không thôi hồi nãy nãy đang lấy con hỏa đó là rớt cái, cái cọng siêu phẩm ngọc đâu à, bốn mươi làm chậm hai mươi phục vụ lý mà rớt không em ơi ok à, cái, cái, quái quỷ gì vậy sao quái quỷ gì lạ kỳ vậy ta à toàn rác em ơi tiếp tục Bốn con tiếp theo Mộc, hỏa, thổ Mít hai con hổ, một con thổ một lần rồi này mày Mít hai con thổ một lần luôn, vãi thiệt Con, con mộc ngon rồi làm làm uh, hai hai quả nhẫn như là chịu chiếc khổ là ngon ừ hai quả nhẫn chịu khổ là về bờ luôn hai bảy là nô no 1 chưa nô no 1 rồi chứ đâu ba mươi ba mươi mới nô 1 nè bảy gọi là còn 30 thì bữa ngọt ngào bán đó bữa ngọt ngào bán cái nhận 30 ừ. khăn lô 30 sinh lực một lần trăm bán 4 ờ, triệu em trung gian dùm đó bán với một cái ừ. đó còn 27 này thì tương đối chỉ còn chắc là được được khoảng nửa giá nửa giá hello em ban nha hello anh em anh em đang xem cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi ủng hộ khải 200 like để tiếp tục ra bắt 55 56 năm bắt 54 này thì thực sự là anh em thì về bờ khải chưa về bờ được nha anh em khải đang ngồi đảo xa anh em à quýnh chưa bắt khải quýnh chưa đang quýnh này nãy gần xong hết rồi Dây Ôi, Hoàng có nhẫn nha, có nhẫn nha. Rồi, có nhẫn nha. Khui đồ đấy. Khui đồ đấy. Ủa sao không để để, để con ờ, chết kia luôn. Con thổ con thổ lâu đừng thổ lâu này, thổ lâu. Khui. Chuyện trước đi. Trời ơi họ. Ủa cha sao thể lực không vậy? Một vòng. Trời một vòng nữa. 16. À. Số Sắp luôn. Trời ơi, con lô 11. Sắp luôn. Trời ơi, đâu có nhẫn này sinh lực lực cho anh em xài được này, shop gì xài được. Trời ơi, đủ xanh má Đây bạn nhận nhìn cái quần luôn nè Ngọc bội, quải lên Nội lực cao Trời ơi ok Không có gì luôn Rồi tiếp tục thắng lôi một không vậy ông nội Ừ quá, ảo vậy Một giây, một ngọc bội nữa thôi xong rồi Một ngọc bội nữa mà Con thổ đang một ngọc bội Tiếp theo Ôi năm con Hỏa, hỏa Úi trời, <laughs> hỏa, hỏa thôi Thấy nó chưa á, à, vậy nó chưa rồi, Bấm cái gì mà ra cái cửa hàng vậy Khải? Còn John ít còn John ít uh, à, còn John ít ra cửa hàng. Đâu, toàn ráp mà ra À, chị đi khổ Rinh à. anh em mà đi xa rồi. Đi xa rồi, anh em đi xa rồi. Vậy có chuyện tôi khổ rồi đi, là à, ngon rồi. Nó có mấy con mà ra hai món siêu phẩm rồi. Ừ, hai món siêu phẩm luôn. Này chưa món nào luôn Quá là đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn quên có mấy con mà hai hai hai cái số phẩm. Hà Vy Hà Vy xin cái nhẫn xin lực nội lực kìa nhấn sinh lượng lực á nhấn nào đây ok Có ok đợi tí mà nhấn đây lập được một cái nhẫn nữa rồi sao một nhẫn một nhẫn một nhẫn hệ mọc hệ mọc hệ mọc chết rồi con cái phao thì cái thổ lấy mẹ rồi <laughs> còn ờ. kim thổ còn kim thổ mộc nữa hình xui à, thánh nghiện ơi hôm qua anh thả con nghe mì đó cũng đâu có mọc đâu đâu có gì Ủa, đâu. Hình, nó, nó còn thổ quá trời một con số cuối cùng sao vậy ừ. à, đã, đã, đã, đã, à, tàu cano rồi à, nó lên thành du thuyền đúng không ghê ừ, thành du thuyền luôn khôi mộc kim mộc rồi tụi này là mong vào cái nhẫn mộc này năm ơi thì mới nhận thắng lối 30 cho nghe mây xài này 28 thì cũng ngon rồi ừ. đủ má tao thấy thấy cái màu đi xa đảo quá khải chưa chưa chưa cái nào mà như à, cái nào mà như cái nào mà như chịu thức khổ cố lên cố lên What? phải có một món nào giữ bờ anh em đâu gần 40 con mà không có bờ nào đây chết rồi cuối hàng ơi <laughs> đi xa <laughs> đâu đi xa từ này luôn xa này Ồ, rồi chiên thổi chiên này thổi chiên này đó cho chiên anh tùng đang cần này chắc chắn kháng cả luôn lụm tiền <laughs> lụm tí nữa ra thiệt chết cụ luôn rồi hai con mọc thả đó những con nữa rồi thủ thủy Ấy. Kim, kim, kim, kim, ok rồi, sĩ kim nhiều đó. Sĩ. Rồi có cho chiên. Rồi, đem bó cái đám này ra. Rồi, vậy bó đồ anh em ơi. Bấm nút nào để xếp đồ tổng kim vào một ô, anh em nhấn ờ, còn chân G anh em. Còn chân G. Rồi tiếp theo. Ui. Đồ. Đồ, mấy chuyện kim không có một giá trị nào kháng cả không ta? đó đúng rác luôn rác luôn ôi trời ơi rác luôn trời ơi làm chậm ba mươi trời ơi năm trăm ba mươi giờ còn làm chậm ba mươi trời toàn lại rồi ra khơi ra khơi không ăn không không, không chắc là ra đảo sao rồi nam ơi đồ giờ mà còn làm chậm 530 nam má cái nhẫn tiết dạ, gơ luôn trời đã đã đã, đã nói rồi, chị Tuyết Hổ gom ờ, gom lên làm lên du thuyền rồi du thuyền rồi không chị Tuyết khổ nó lập luôn hai món đó xong nó lên thuyền nó đem thuyền đi luôn ờ. không không không không không đi. Ờ, dạ. không không chịu cứu anh em hết đi là thuyền đi bỏ đi ờ. luôn anh đi luôn mà không quay đầu lại ừ. luôn mà à tí tôi quay lại bây giờ thử hỏi bây giờ nó khả ăn đồ nó đi nó đi bằng cái gì đây sang bờ bằng, gì sang bờ bên kia bằng gì đây đâu nhẫn con này Sao nãy giờ kháng có toàn một một không vậy ta Ừ Nhắn này mà còn 30 Gặp boy này mà 30 thôi 40 cũng được ít tiền rồi Bù được 10 kim mà 15 kim là anh em Nếu này 40 Dây chuyền Thủy này Còn lại 7 à, con Thủy gia truyền Thả đi okay. Thả bot Thả bot rồi về Tiếp tục thả bot về bói Này là thả... để, để làm hết đi Thôi làm hết luôn rồi Này ngứa gáy gì Làm hết Thả hết lần luôn Chơi đi, rộng Trời khô máu luôn rồi xong hết Đó Giờ lần lần này phát một về boss cà rương luôn hỏi nhiều hỏi nhiều rồi không đợt, đợt này bảy con là về bói về bói bảy con về bói bói thả nhanh cho đợi hết quá tưởng này mày thả hết luôn <coughs> rồi hết luôn còn đến 22 phút một lần còn lâu nữa rồi về bờ hay ra khơi đó là những con cuối cùng họ họ khổ đánh thuyền đánh thuyền quay ờ. lại ôi cái này là bốn con họ này mày bốn con họ ăn chỗ luôn nè không hướng chỗ mình đây. Ừ. Ở đây đến bờ cùng tôi nhé Rồi, tiếp tục chương trình mai gom lệnh bài bóp tiếp à. Ok lượng cái cây ơi, tí nữa cứ uh, mấy cái nhận bán có tiền em giữ lại thôi Còn mấy cái đồ thường thường em cho thôi Mấy đồ bán có tiền em giữ lại thôi, em bán để em thu hồi lỗ chứ Hai mấy kia mà này ra kiểu này chết rồi, đánh đấm gì nữa anh em <laughs> bốn mấy lên bài bot kèm với cụ bang là gần 60 lệnh bài bot mà thực sự là anh em về bờ hôm hôm trước thì anh Long à, ờ, dưới anh Tùng hôm nay thì anh Tùng ra khơi rồi đánh giùm cho anh Tùng mà anh Tùng ra khơi rồi còn mình chữ hổ chữ hổ thôi chịu khổ tôi này chịu khổ thôi Thái <coughs> ơi, để để anh cái nhẫn 530 thần pháp 15 nữa. Ok ok, cái gì inbox sao anh ơi. Để mình bói cái đồ này đã. <laughs> à, hay máy kim của anh Tùng ra khơi lại. Khui ha Con thổi chuyện ơi Chủ yếu đang tìm cho chuyện kháng cả thổ nữ nè em ơi Ra chuyện đi Một nhẫn Đâu Một nhẫn thổ nè mà con này đúng một cái nhẫn Khui ha Ok anh ba Hậu đợi tới ba Hậu ơi Khui ha dạ, Tất cả đây Má chủ yếu tìm cho chuyện kháng cả thổ à Không, không ra này anh em Đây ui số xấu dòng Không có dòng kháng cả Má, Hài vậy đấy Sáu dòng không luôn Chù Chô 20 Trang 20 Shop Trời chón băng Trang 20 Sơn luôn nữa Để lại nữa nào bán được Sinh lực lực Trời ơi 18 20 Rồi ráp nữa 20 nữa đồ toàn 20 không người ta Quá bữa đây bị anh Tùng bị ám Rồi rồi ráp Rồi xong ừ. Rồi ráp luôn sinh lực cao ra luôn làm chậm giờ còn 20 vãi chướng bỏ đi ngọc voi 10 thôi xong rồi xong ra khơi còn cái ra khơi trên. còn cái hai, này trên hai, hai hai góc vội trên hai con vội trên 19 trên gục á trên gục con kia kìa ra một cái rác xe rác luôn á rồi xong một xe rác luôn ra khơi thất bại em ơi thực sự là bốn mấy con là thất bại nói chung là anh có chiến hổ bài kia nó kia có cái lần bài kia nó kia còn lần bài này nó khả đi quất lần bài này anh em chờ đợi trong uh, ờ, 30 giây khả sẽ rút vị trí quất cái lần bài này cái nữa lại tiếp tục kết thúc video nè. em đồ ra khơi thực sự là không thành công em ơi ở ngoài đảo xa rồi rồi ok thấy anh kem rồi sau khi đã quen bùa xong bây giờ mới được vào boss anh em bị uh, cái góc này nhiều khi đánh lúc thì bình thường lúc bị góc chặt góc nè sợ lắm luôn đó, ok vô full bùa đánh này nhanh luôn em bây giờ xong con này à, anh anh em cùng trở về với ba lanh khải tiếp tục đánh con bốt đại nè đánh bốt đại nha anh em ơi bốt đại chắc là đánh khoảng tầm 15 20 phút gì đó thì anh em có thể theo dõi vui nhá bốt đại thì à, khải sẽ thu ngắn lại cho anh em xem cái kết cục thưởng bốt ra đâu vậy nha em cho ba hậu cập nhận kim vừa rồi sinh lực nội lực hơn trăm nè đó mang đi bán buôn gì bàn đó vài chấm xu ok anh ơi không có vai giáp có có nhân lì ơi full bùa phân nhân lì nè cánh phun bùa nè đánh nãy giờ 15 phút rồi 10 phút rồi mới được 50 trăm thôi trời tí nữa làm con bot đại này chứ cái mùa quýt quá tí nữa xem con này làm tiếp con bot đại này nữa nha nam con này đánh chắc hơi lâu ấy không biết đâu khui hàng xem được võ lâm một tịch không đánh con này mấy con rồi chưa cuốn võ lâm một tịch nào nam ơi có một cuốn tài kinh thôi máu trắng này nam ơi máu trắng này nam ơi khui Có ạc nào ông còn bán không hả? À? Ạc nào Ranin Ranin coi ạc nào? Có thể tư cân không anh? Không. Ôi, có gì đây? Thạch tất cả này. rồi, ơi, mít có một bao thiết tháng rồi mít một tinh hồng à. Tinh hồng. À, không có đồ mít rồi. Mít mít mít mít mít mít Rồi, gì ba Lan anh ơi rồi anh Tùng gì bay lên anh Tùng hay bánh tàu luôn giờ tiếp tục đánh bất đại nha nè bất đại nha được hai món biết được gì đây bói thường ra tính tiếp này ba món hai bao tay áo số ôi bàn tay luôn chậm 40 dòng hai anh Tùng ơi Ủa, tưởng dòng một và kim rồi trời ơi tay đẹp dữ ok ngon tay ngon trời <laughs> đúng là mang mang bánh khắc liền luôn anh em coi này thùng thủ lý nữa giờ mới lo thùng thủ lý có 4 điểm mà vãi chướng thiệt con tay này cũng ok này Được hai món ok này em ơi Mà hai món này tầm này rẻ tiền à Lúc đầu server thì đắt ấy Tầm này rẻ này này mấy món này rẻ nếu mà dòng 1 thì may ra cũng được vài kim đó dòng 2 thì thực sự ờ, đỡ cho ai chuẩn năm hành võ đan thì xài cái, cái bao tay này ok luôn bao tay này đẹp luôn tay là hai dòng đẹp luôn sao anh đây để anh bánh điều tiên lại ờ đợi tới ok anh đó bao tay này ok luôn á chuẩn win luôn rồi phôi gì server này đâu có được tiếng đâu phôi Rồi Bọn nó đang đánh ở đây rồi Đang đánh hả? À đánh anh Bọn ba miền À, à đủ xanh nhà đánh một đại đánh sao đánh ta Còn có một đại nữa sao đánh ta Bữa cũng đang đánh ra nó phá Không phải phá mà dạng như nó dành chỗ đánh mất Ở đây này shop đi Qua tay này tí cho anh em xem đồ này Rồi Quá đẹp Rồi để tí anh em ơi Ok anh em ơi và lúc nãy thì Khải còn nói với anh em là còn một cái lệnh bài bất đại nữa định đánh đó mà ra ba lăng thì ờ, anh kinh độc tôn đang đánh gần chục con rồi nên là giờ chờ đợi lâu lắm nên chắc Khải xin phép ọp video và bây giờ trước khi ọp video thì Khải sẽ full ra và cho anh em xem chim ngưỡng thử là những món đồ nào lúc nãy Khải săn được và cho anh em xem nha rồi anh em ơi và giờ chúng ta cùng trở lại với ờ, con thiếu lâm đó, ở cái bát này thì sự là đánh dùm cho một số anh em thì đây thiếu lâm thì ở lần đầu thì anh ờ, uh, ờ, chiều thiết hổ ra được một cái nhẫn kháng lôi 27 sinh lực 100 nhẫn này đỡ mà bán thì nói thiệt anh em phải bán hơn giá 30 kim tương đương hơn 2 triệu đồng đồng đó hơn 2 triệu đồng cái nhẫn này lạnh về bờ tiếp theo đó là một cái nhẫn kháng băng cũng khá là đô một luôn kháng băng 23 làm chậm ờ, thời gian trúng độc 40 sinh lực 123 thì nhẫn này đỡ mà nói thì nó cũng tương đương cũng ờ, cũng xếp xi cũng ngang ngang cái nhẫn kháng loi này đó nè đó thì tương đương nó giá tầm đó hơn 30 kim đó có thể từ 30 cho đến 45 kim tùy người mua nhiều bán từ 2 triệu đến 3 triệu hai cái nhẫn này mỗi cái 2 đến 3 triệu nha nam hình xui nha đó rồi tiếp theo là anh Long thì ra được một cái ngọc bội 1940 cái ngọc bội này bèo lắm thì phải nghĩ bao lắm cũng được từ 5 đến 10 kim đỡ mà nói thì xài xét ờ, định quốc thì giờ đang nếu mà xài xét định quốc thì giờ đang cũng cần cái món này xét định quốc thì giờ đang xài cái món này thì quá bị quá pin luôn từ 5 đến 10 kim cái này đó quá đẹp rồi à, lúc nãy thì ở bên con uh, à, nghe mi thì đây chúng ta cùng qua nghe mi tiếp tục là đây là tiếp theo anh em xem nghe mi đó, nghe mi thì vừa rồi đánh con boss kia thì được bao tay làm chậm 40 sinh lực lực khá đẹp quá đẹp luôn đó quá đẹp luôn cái nọ đó cái nọ đó anh Tùng hồi trước anh mua 10 triệu đó 10 11 12 triệu đó thính trần rồi ở tay này bắt được vài kim nha nam đó sinh lực lực 100 và đập chậm 40 thông pháp uh, à, 12 đó rồi à, một số đồ cho anh em xem này cái này thì cho anh em bang này đó rồi cái này là sinh lực ờ, một trăm hai và nỗ lực sức mạnh 12 cái ngọc bội này bèo đóng được kim kim rưỡi ngọc bội này được kim kim rưỡi rồi cái này cho anh em bang này cái này cũng tương đối hai 23 40 nhưng mà thực sự cái ngọc bội không ai xài đâu mà nếu mà mình ra nhẫn thì có tiền rồi cái này cũng ngọc bội 21 20 cũng tương đối không có bao nhiêu tiền cả cái này tiếc nè mày 25 mình là cái 20 chó thôi nè khá là ít không bao nhiêu và cái nhẫn này 15 30 nhẫn này cũng được uh, ờ, 2 đến 3 kim hoặc là khá sai đó tại vì cũng thiếu năm chưa có chón 30 này chắc được uh, ờ, 500 xu sao cũng không ai mua tại vì tầm này ba cái nhẫn chón dòng một cũng khá là nhiều nhẫn này cũng rác luôn một này 17 20 rác luôn này không là 30 cũng rác luôn đây 18 ờ, 20 cũng rác luôn không không có giá trị lắm đây 10 là 20 12 20 này kháng lôi 19 còn không ăn thua rồi này kháng lôi 30 quên làm chậm 30 không ăn thua này mà không lôi sinh lực lực lấy dòng sinh lực lực rồi không kháng lôi không kích được rồi 10 20 và 13 chung khá là bình thường đó nói chung khá bình thường này mà chung thì à, tổng số qua thì những anh em đánh dùm thì đồ khá là ok còn đến à, cái bát à, trong này đánh cho vấn đề về mình vài chục một vài chục cái thì không có gì đó rất tiếc luôn ok nè đó rồi anh em ờ, xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là tất cả băng áo một like cho xem ngồi chơi và hơn hơn 200 like. Ở bát 14 này Khải sẽ tiếp tục ra những bát 55 56 cho anh em xem nha. Ok. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người ơi và Khải hãy up video ngược lại trên kênh vào lúc 11 giờ 15 cũng như là Khải livestream vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha em ơi. Ok cảm ơn em đã theo dõi video này và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.